Hình ảnh 8K vượt trội Neo QLED 8K vượt đỉnh 8K vượt xa đa nhiễm Sting với công thức chứa hồng sâm 4 năm tuổi và vị sâu đặc trưng ngon sảng khoái cho bạn nguồn năng lượng bứt phá Sting bật năng lượng sống bứt phá